天了可是我nhóm đã bộ wish nha bây giờ mình ở ờ, sáu mười phường khách khoang quận một thành phố Hồ Chí Minh thì sao mình đang ở đây là lý do là uống sữa nè để uống sữa nha bây giờ là 10 giờ rưỡi nhưng mình muốn uống sữa nè mình sẽ đi quảng đổ là hè được tối thiệu để mặn top một quán ăn vỉa hè ngon không cứng lại tại Sài Gòn nhưng quán nhỏ vỉa hè này là bán sữa đó sữa tối á đặc trưng là sữa sau khi sống ở Việt Nam thì mình á ta ít hút sữa bây giờ là hấp cám là quán nhỏ tên là sữa tươi mùi đi thôi nha ok sữa tươi quá có cà khoai không rồi cà phê đi thôi tới rồi đó, là mình gọi là sữa tươi nhá cái này Shinsuke gọi nhá cà phê rất đắt à. Nên là đặc trưng về bia hiện à, quán bia hiện nay đó. À, tươi hả? Ờ, hiểu rồi, hiểu rồi, tươi, hiểu. Cái này có tươi, này. Ờ, hơi, hơi, hơi, hơi, hơi, hơi, ngọt Cái này ngon mà, tươi. Là giống như là vị kem tươi nhỉ? nói là quán nhỏ này là có khách hàng nhiều ấy. là buổi sáng ấy, là rất nhiều khách hàng ở Nhật Bản ấy. các con nhỏ đều uống sữa tươi nhỉ? nhưng mà không phải vị như thế này nó không có bồng tôi nghĩ là nếu không có được cái ngon ngon và tốt cho sức khỏe tốt hơn thì học để trường học ở sơ có sữa tôi ừ, chắc chắn là mỗi dạ. ngày đều có sữa nên hầu như người Nhật biết là sữa có thể có thể là biết được biết nhiều cho thành người lớn rồi thì sữa đó bây giờ là về nhỏ buổi sáng là mỗi ngày cũng sữa lên nhưng dài trẻ đêm phải ờ, phải đi trường học ngày nên không có thời gian để ăn bữa ăn ăn à, bữa ăn sáng nên khi đó là chị của mình sẽ thôi à đổi chưa hộp kia thì ông là đau bụng đau và muốn đi vệ sinh à. sau khi đó thì mình không thích sữa là sự thật là bên Nhật Bản là không có thói quen đi đã có quà như thế này em cảm thấy vì ở Việt Nam là có thói quen như thế này hay là không phải là cà phê sữa bình thường đó. đặng 死人嚟啊！扑コンデンスミルクって何えコンデンスミルクって別の声だスーダックえスーダク特別なミルクでコンデンスミルクおいじゃあ違うよそういう意味はたのカフェスだよねえなお前カフェ調べてえな theo Google của anh này là một trăm một rất cao điểm à, theo Kazu wow, khó lắm khó lắm theo Kazu là quán này quán nhỏ này là không thể quyết định được bao nhiêu điểm này miền à, Nam là có tiếng bún sữa ở Quảng Ngãi Nam Nam Việt quá <laughs> Tại vì là cái game này là làm đầu tiên Nam rất rất đặc biệt Rồi thích video này hãy like, share, subscribe nha Cảm ơn mọi người đã xem chương trình này nha